dành cho những anh chị em nào muốn trở thành boss này trở thành leader này khi anh chị sở hữu một cái hệ thống kinh doanh rồi tôi chưa nói về là cái hệ thống kinh doanh này là theo mô hình à, à đa cấp hay là mô hình gì thì à, đầu tiên tôi sẽ nói với chị đó là gì những lợi ích chính khi bạn sở hữu một cái hệ thống kinh doanh thứ nhất là anh chị em sở hữu một hệ thống kinh doanh là sẽ không phải trả lương cho nhân viên đó. nếu như cái mô hình uh, kinh doanh truyền thống đúng không là bạn phải tuyển nhân viên Ờ, tư vấn nhân viên chăm sóc khách hàng mỗi tháng là các bạn phải gì phải trả lương cho họ còn kinh doanh hệ thống là đại lý phải gì bỏ tiền ra nhập hàng của mình về cái số 2 đối với công ty truyền thống là sao là khi nhân viên bán hàng của mình là nhân viên kinh doanh mình bị ốm hay là có vấn đề gì về cảm xúc hôm nay không vui rồi là, là cãi nhau với vợ chồng với bạn trai hôm nay không cảm xúc bán hàng lại xin nghỉ rồi các bạn lãnh đạo là phải gì phải quan tâm chăm sóc từng chút một hôm nay em có chuyện gì xảy ra vậy còn đối với những người làm hệ thống rằng là khi đại lý lấy hàng mình về này mình à, đào tạo họ bán được hàng thì những đại lý là phải có trách nhiệm gì phải có trách nhiệm bán được hàng giờ chúng ta sẽ không phải truyền cảm hứng truyền động lực cho họ bởi vì họ nhập hàng rồi Bây giờ làm thế nào để giúp cho họ bán được hàng và những đại lý đó họ phải gì có trách nhiệm để bán được đơn hàng đó giúp cho mình cái thứ ba là gì là đối với những công ty và truyền thống là chúng ta phải quản lý theo thời gian nhé Đó, sáng phải dậy đúng giờ này dậy sớm rồi là đi làm về đúng giờ 8 tiếng ví dụ là có vấn đề gì phải xin phép uh, được cấp trên duyệt mới gì mới được nghỉ thì đây chính là những câu chuyện của tôi tôi đã rơi vào những tình trạng như vậy ở ờ, nhà có công việc phải viết đơn nghỉ trước cả tuần vân vân còn đối với công việc bán hàng online hoặc là chúng ta bán hàng theo hệ thống thì chúng ta không cần phải quản lý thời gian bạn có thể vừa chăm con vừa bán hàng Rồi bạn có thể vừa nấu cơm vừa bán hàng online Thì cái thứ tư là gì? Là những người bán hàng online hoặc là kinh doanh hệ thống Họ sẽ không không cần phải gì Đầu tư cơ sở vật chất cho hoành tráng làm gì cả Anh chị nhập hàng từ tổng quản lý về, từ công ty về Anh chị để tại nhà, anh chị livestream, anh chị bán hàng, anh chị làm bán hàng online Ví dụ còn một số anh chị làm theo mô hình truyền thống là gì? Là anh chị phải mở chuỗi spa đúng không? Đầu tư cơ sở vật chất rất nhiều thứ là các bạn phải làm rồi chi phí cố định lương nhân viên hàng tháng nữa cái thứ năm đó là gì đại lý của anh chị sẽ mang lại nhiều tiền hơn so với nhân viên của, của các bạn bởi vì nhân viên của các bạn là gì họ làm hết thời gian rồi họ gì họ về nhà cuối tháng thì lấy tiền và khi nhân viên họ coi công việc của họ là một sự nghiệp của họ thì họ sẽ ở với chị lâu dài còn đa phần là bản thân tôi rất nhiều chị cũng vậy đã từng làm nên đánh thuê cho các tập đoàn đúng không là làm một vài năm rồi mình lượn mất còn những nhà phân phối hệ thống bán hàng là gì họ coi công việc đó là sự nghiệp của họ thu nhập của họ hàng ngày cho nên họ sẽ tập trung vào họ bán hàng online phát triển hệ thống cái thứ sáu đó là gì là chúng ta bán hàng không giới hạn địa lý các bạn nhé vùng miền ví dụ tôi ngồi ở Hồ Chí Minh tôi thể tôi bán hàng cho những khách hàng ngoài Hà Nội này rồi bên à, nước ngoài nữa vân vân cái số 7 là gì là những người bán hàng theo hệ thống là họ có thể bán hàng quanh năm suốt tháng được thu nhập đều đều liên tục như vậy rất tuyệt vời chúng ta không phải làm theo thời vụ không phải làm theo à, mùa này mùa kia thì công việc bán hàng hệ thống bán hàng online là gì quanh năm suốt tháng và liên tục liên tục như vậy cái số 8 đó là trong cùng một khoảng thời gian chúng ta bán gì bán không giới hạn số lượng khách hàng các bạn nhé à, ví dụ là gì là nếu như chị làm theo mô hình uh, truyền thống là à, tôi mở chuỗi spa đúng không thì trong spa này có những cái giường nằm